với à, một mẫu nhà thiết kế theo phong cách hiện đại và với xây dựng là có 3 phòng ngủ chính và 3 nhà vệ sinh.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 cho nên là rất là dễ dàng thuận tiện cho gia đình mình cũng như là đi về chúng ta có xe máy thì chúng ta để cuối hẻm không ảnh hưởng đến à, à những căn nhà khác nha quý vị và đây là một mẫu nhà mới hoàn thiện và thiết kế đẹp nha căn nhà mình thì ngay sát bên lại khu vực công viên lồng hoa và chạy đông tây nha quý vị với căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu dãy khu nhà lầu này khu này rất là đẹp nha một khu phố một trục của đường à, Lê Văn Thọ đi vào nha quý vị và đây là con đường của căn nhà mình nhá Một con đường rộng lên đến khoảng 3 à, mét Một con hẻm xe ba gác vào đến tận nhà luôn nha quý vị Và nhà mình thì ở nhà một sạc và một trục của đường Lê Văn Thọ đi vào Cách à, mặt tiền của đường Lê Văn Thọ chừng cỡ khoảng 4 à, đến 50 mét đi bộ nha quý vị rất là gần với mặt tiền đường luôn và ngay sát bên của căn nhà chúng ta thì có trường chợ công viên bệnh viện và siêu thị nha với căn nhà là ngang 4 và độ sâu là lên đến 13 mét và căn nhà này thì đang được gia chủ bán cái giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào à, cũng như là thực sự tiện chí muốn mua thì à, đầu xuân năm mới sẽ được à, gia chủ là bớt và một cái giá mềm mại cho quý vị mình nha để chúng ta mua ở hoặc là mua cho thuê nha quý vị với căn nhà được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha với à, những cái thiết kế theo một cách mới hiện đại khá là đẹp nha quý vị Vâng và để tiếp đến thì ờ, em sẽ mời ờ, tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta vào bên trong nha. Bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với bốn cánh nha quý vị và được làm bằng sắt nha. Khu vực đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân này với những cái căn nhà mà khoảng phân khúc hơn 5 tỷ mà cái một cái không gian sân để xe máy thì cực kỳ là hiếm nha quý vị. Và căn nhà này thì có một cái khoảng sân rộng đến khoảng 2 mét nha. Thuận tiện gia đình chúng ta để xe máy khoảng được từ 3 đến 4 chiếc xe máy ở bên ngoài. Bên trên thì được gia chủ làm đổ luôn à, bê tông và có lập à, mái ngói bên trên rồi nha quý vị. Lại với à, ban công khu vực đằng trước nhà căn nhà mình nha quý anh chị. Bên trong thì chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế thêm một lớp cửa nữa này. Cửa này là cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly nha. Và được gia chủ làm bốn cánh với một căn nhà mới và chỉ mua và sách ba ly về ở thôi. Và một cái diện tích là ngang 4 và độ sâu là 13 m và hướng nhà hướng chính nam. Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo ông tí là đồng tứ trạch nha quý vị. Nhà này thì à, thiết kế rất là đẹp, nhìn một cái phong cách nhìn rất là trẻ trung nha. Và căn nhà chúng ta thì ngay sát bên lại khu vực uh, chợ rau và gần với lại khu vực uh, nhà thờ nữ vương Hòa Bình và cũng là gần với lại công viên Lồng Hoa và chợ nông Tây nha quý vị. Bán kính tầm cỡ khoảng 300 đến 500 mét thì đầy đủ tất cả những các cái tiện nghi và nhu cầu cho căn nhà mình nhá. Từ bách hóa xanh cho đến trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị đầy đủ hết nha quý vị. Bên trong đây thì sẽ được cho chủ tặng gia đình mình này à, với những các cái bộ sofa và có những các cái kệ để tivi cũng là đồ trang trí bên trong không gian căn nhà mình những các cái chậu cây và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm nha quý vị và có những các cái à, trần thạch cao kèm theo là hệ thống à, đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch rồi và với những các cái gỗ bên trong nha tạo cho không gian căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị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 Và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là mới và đẹp mới hoàn thiện xong. và căn nhà này thì à, gia đình khách hàng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi. Với một cái không gian thiết kế phải nói là vô cùng tuyệt đẹp. Và khi mua căn nhà này thì sẽ được gia chủ là bao sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình hết mức luôn nha. Với giá bán thì 5 tỷ 9 nhưng mà gia đình khách hàng chúng ta xem à, cảm thấy ờ, phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình cũng là thực sự thiện chí muốn mua thì à, sẽ có giá thương lượng cực mềm trong cái thời điểm à, đầu xuân năm mới nha quý vị. Khu vực bên trong đây thì à, sẽ được cho chủ tặng gia đình chúng ta với một cái tủ lạnh này là hãng là hãng AQUA và được là hai được làm bằng hai cánh nha. Và có tặng thêm một bộ bàn ghế ăn, bốn ghế. Đây, và bên dưới thì chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh cũng như là có không gian phòng bếp thì uh, chất liệu uh, tủ uh, bếp của căn nhà mình là những cái chất liệu là gỗ an cường gỗ đang cực kỳ hot ở trên uh, khu vực địa bàn của quận Gò Vấp nha với những căn nhà đang uh, bán nha quý vị Bên dưới thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng vệ sinh khá là rộng và có khu vực rửa mặt ở bên ngoài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 Nam nha quý vị Và xây dựng là một trệt và hai lầu Đấy, Với ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh Có ban công, sân phơi, phòng giặt nha quý vị và khu vực đằng sau thì ở chỗ nhà có thiết kế không gian khu vực giếng trời để thuận tiện gia đình chúng ta lấy gió và lấy được ánh sáng nha quý vị. Trên đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng cho gia đình chúng ta với những các cái giường này, có những các cái kệ để tivi, à, cũng như là những các cái bàn trang điểm và có tủ quần áo và có thêm điều hòa bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có um, uh, trần ờ, thạch cao và kết hợp với hệ thống là đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị khu vực ở bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng phòng trước và phòng đằng sau nha với bên ngoài thì chúng ta sẽ có cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và với kết hợp những cái vòi hoa sen vòi tắm hoa sen như quý vị và kết hợp với gương soi gương có hỗ trợ đèn sáng vào ban đêm và những các cái nội thất là hàng Limac nha quý vị. Khu vực đường trước đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng ngủ lớn và có à, tặng giường, tủ và kệ để tivi cũng là bàn trang điểm nha quý vị. Một mẫu nhà hiện đại và thiết kế rất đẹp tuyệt vời đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trung tâm với ngay sát bên với lại à, khu vực làng hoa và chợ Đông Tây nha. Một mẫu nhà hiện đại và xây dựng thiết kế một trệt hai lầu và đang có mức giá bán chỉ với hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi. Quý vị à, đang à, tìm kiếm và mua nhà trên khu vực địa bàn quận Gò Vấp và với trong phân khúc khoảng hơn 5 tỷ và thiết kế cần 3 phòng ngủ và diện tích ngang 4 và sâu 13 m thì đây là căn nhà hợp lý này cho gia đình của khách hàng ta mua để ở nha. Đấy, nhà mới chỉ mua vài sách vali về ở thôi. Vâng và không gian phòng ngủ đường trước thì khá là rộng rồi. Lại với à, thiết kế uh,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 Khu vực không gian đằng trước thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ nha Và được gia chủ là tặng giường, tủ và bàn trang điểm kệ để tivi Và kết hợp với những các bức tranh này và có giấy dán tường bên trên Và trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn led và kết hợp với những các cái um, trần thạch cao Tạo cho không gian căn nhà mình thêm bên trong Thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị với một mẫu nhà cực kỳ là tuyệt vời cho đại gia đình khách hàng chúng ta đang có một cái mức phần khúc khoảng hơn 5 tỷ đồng và nhà mới mua chỉ việc là sách bali về ở thôi Không cần phải sắm sửa nữa nha quý vị Khu vực đường sau đây thì ờ, chủ nhà sẽ thiết kế với một khoảng không gian rộng mở này để gia đình mình chúng ta có thể là ngồi ờ, khi ờ, buổi chiều tối gia đình mình có thể là ngồi bên ngoài để uống trà và ngắm các cái không cảnh thiên nhiên ở bên ngoài của căn nhà mình nha quý vị rất là đẹp một mẫu nhà cực kỳ là tuyệt vời và sang trọng nha quý anh chị Đấy, với một mẫu nhà thiết kế phải nói là vô cùng và đẹp mắt nha. Một mẫu nhà phải nói là rất là tuyệt vời luôn cho anh chị khách hàng ta lựa chọn và tham quan cũng như là mua. Đấy, với uh, trang trí những các cái uh, trang trí bên uh, ngoài của căn nhà mình khá là đẹp luôn. nhà quý vị. Đấy, một màu nhà cực kỳ là hot này. Khu vực đường sau này